À, mến thưa quý bà con cô bác, à, Minh Toàn đang à, đứng tại à, các cái cầu tàu mà đi ra ngoài à, Cát Bà của à, Tuần Châu. Thì ở đây trên các cầu tàu này và Minh Toàn đang đứng ở giữa cầu tàu và trên cầu tàu thế này thì quý bà con cô bác có thể cảm nhận được cái những cái tiếng cót két nghe rất là sợ ghê tai giống như ở trong các cái phim kinh dị bởi vì à, nước sóng đánh thành ra là các cái sắt nó dao động nó va chạm vào nhau nó cũng nghe tiếng cót két luôn Và tại đây thì à, quý bà con cô bác khi mà chúng ta ra, ra cắt bà thì chúng ta sẽ lên được những con tàu như thế này để chúng ta ra ngoài cắt bà Đấy, những con tàu như thế này sẽ đưa chúng ta ra ngoài cát bà và khi mà chúng ta đi lên những con tàu này chúng ta có thể ngồi ở trên uh, trong cái khoang khách hàng hoặc là uh, chúng ta cũng có thể lên uh, trên bong tàu như quý bà con cô bác có thể nhìn thấy các du khách ở đây là lên trên bong tàu để ngắm được những cái cảnh đẹp uh, mà chúng ta cảm nhận được từ uh, bong tàu à, Minh Toàn đang đứng ở trên cầu ờ, tàu này và Minh Toàn cảm thấy cái sự ờ, bồng bềnh trong tranh của cái tàu đặc cầu tàu này đây quý bà con các bác có thể nhìn thấy khách ờ, nước ngoài về đây rất là nhiều Đấy, chúng ta cũng có thể là ngồi ở trên uh, bong tàu hoặc chúng ta cũng có thể ngồi ở trong uh, các cái khoang khách hàng có những con tàu à, người ta trồng cả cây xanh rất là đẹp ví dụ như con tàu xa xa kia Ansia tàu Ansia đấy là cái tên của nó thôi đây và một số à, du khách thì chọn những cái phương thức đi như thế này đây quý bà con bác nhìn thấy có cả khách Tây cả khách ta ở đây thì ờ, những Toàn đang ở trong ấy ờ, bán đảo Tuần Châu nên ờ, quý bà con cô bác có thể cảm nhận được là một số cái đôi uyên ương về đây để chụp uh, lưu lại những cái hình ảnh để trước khi cưới Đấy, người ta gọi là ảnh cưới như đây như đôi uyên ương này và đây thì hôm nay mùa này không phải là mùa du lịch nhưng quý bà con cô bác có thể cảm nhận được là hành khách về với cảng ờ, Thuận Châu như là Cát Bà nói riêng hay là Hạ Long nói chung à, rất là đông đúc ở đây quý bà con cô bác cũng có thể cảm nhận được các chuyến tàu đi liên tục và lượng khách ở trên đấy cũng không phải là ít bây giờ Minh Toàn à, xin mời quý bà con cô bác chúng ta hãy đi một vòng ở à, bên trong cái tuần châu này nhé cùng Minh Toàn để à, chúng ta biết được thêm về cái bán đảo tuần châu này đấy là những cái tiếng còi tàu đấy quý bà con tàu thì tiếng còi tàu thì nó to lắm đây là những tiếng nó bé thôi còn những cái tiếng tàu mà to trọng tải lớn to lắm và em gái em mặc có cái váy đẹp mà. ở ờ, trước mặt quý bà con cô bác là những cái ờ, chuyến xe mà đưa quý bà con cô bác cũng khi mà về với bán đảo Tuần Châu hay là về Hạ Long để đi du lịch ra ngoài ờ, Cát Bà và đi ra Vĩnh đây, có em gái ăn mặc cái quần chẳng giống ai cả nhỉ nhưng mà khá là đẹp đúng không ạ Ở ờ, trong này thì rất là nhiều uh, du khách quốc tế rất là xinh đây là các cái du khách mà về ờ, du lịch ở nơi đây nhìn ở đâu em em gái xinh đẹp em cứ đi em nhìn ở đâu ngồi ở đây có cái con tàu này rất là đẹp à, Minh Toàn cũng à, xin gửi lại cái hình ảnh này đến cái bà con cô bác đây con tàu này là mới đưa du khách à, từ ngoài Cát Bà à, du lịch ở, à, ở trên Vĩnh à, trở về với đất liền khi về đất liền thì à, à, sẽ bắt các cái cầu tàu này để cho quý bà con cô bác đi từ tàu đi lên đây là cái cầu tàu và tàu à, nó chỉ là bắt à, đi để áp sát vào cầu tàu thôi chứ nó không vào sát đây được bởi vào sát đây thì nó là nó bị vướng vào cái lạch rồi em mến thưa quý bà con cô bác đây là những cái cảnh mà ở Tuần Châu ở trong bán đảo Tuần Châu trong này thì có các cái ờ, ở đây ví dụ như các đây là các cửa hàng mà sẽ bán nước cho quý bà con chúng ta uống nước nghỉ ngơi thì chúng ta vào ở trong cái khu này khu nhà này ở đây thu hút rất là nhiều ờ, khách du lịch nước ngoài du đằng trước quý bà con cô bác là một số cái khách du lịch nước ngoài gái này ờ, khá là cao phải mét ờ, bảy mấy đấy Về với tuần châu thì quý bà con cô bác cũng cảm nhận được cái sự sạch sẽ ờ, và không khí ở đây đến cái cả cái sọt rác thì rất là đẹp đây toàn bộ đây là những cái à, không phải là toàn bộ các con tàu mà đây là một số cái con tàu để à, giúp à, bà con cô bác chúng ta di chuyển ra cắt Bà và cũng như là ra ngoài Vịnh anh ơi các cái tàu này là ra cắt bà hay là ra vịnh hạ long này ra vịnh hạ long ra vịnh hạ long có ra được cắt bà không ấy? Ờ, ờ, ờ, à vâng còn đây là ra vịnh hạ long à vâng cảm ơn anh đây là những con tàu mà đi ra vịnh là nhiều quý à, bà con ạ đây và mình toàn là xin phép đi xuống dưới cầu tàu này một chút để quý bà con có thể nhìn thấy được cái cầu tàu Đấy. đây là các cái phao phao nổi phao nổi của cầu tàu thấy đây đây là các ờ, anh uh, thủy thủ lái tàu đấy chứ là con của bác ấy, cảm nhận được tàu này bằng sắt ngày xưa là toàn làm đóng tàu là kỹ sư đóng tàu trên neo sắt đây quý bà con cô bác ấy, nhìn thấy các cái xăm lốp này để người ta dùng để làm làm như thế này để nó chống va đập và đây là một cái con tàu mà đang đi tham quan về tàu nó sẽ neo đậu uh, như thế nào thì uh, ờ, quý bà con của bác uh, nhìn cái cảnh này để biết cái cách uh, tàu neo đậu khi mà tàu neo đậu là nó hay uh, va chạm vào các tàu khác như thế chính vì thế mà uh, người ta hay treo các cái phao các cái lốp và đây là thả dây đây là cái cái cái neo tàu đây đây là các cái neo tàu đây là phía tàu sẽ cập bến khi tàu cập bến thì quý bà con cô bác cũng có thể thấy được các du khách đi theo cầu tàu và đi lên khi mà tàu vào bến thì người ta sẽ thả các cái neo tàu như thế này quý bà con Đấy, các neo tàu này các ổ điện ba pha đây là người nước ngoài uh, với bà con thằng gái đi rung lắc cả, cả cầu tàu ấy nhỉ úi giời úi giời đây trong tàu thì à, Minh Toàn sẽ có dịp mà gửi đến quý bà con cô bác những cái hình ảnh ở phía trong con tàu này à, hôm nay Minh Toàn chỉ là đi phía ngoài thôi sau khi mà lên tàu thì sau khi mà chúng ta lên ờ, ở tàu xuống thì các hành lý của chúng ta sẽ được ờ, các anh như này đưa lên ờ, lên bờ